on my one year traveling the world exploring social entrepreneurship. Đây là kênh YouTube của Thúy Ngân. Cô gái Việt trẻ đang giữ kỷ lục 3 lần thành công săn được học bổng, tài trợ của các tỷ phú Mỹ để đi vòng quanh thế giới. Trong các video đăng tải, Ngân chia sẻ với khán giả những hành trình ý nghĩa trong suốt một năm đi tới nhiều quốc gia ở các châu lục để thực hiện các dự án xã hội, cũng như kinh nghiệm đi du lịch một mình. Ước mơ được đi khắp thế giới, đặc biệt là đến các vùng xa xôi hẻo lánh như các nước châu Phi để hoạt động xã hội. Cô gái mong muốn được nhìn thấy một cuộc sống khác, được khám phá chính mình và lan tỏa thái độ sống tích cực, cống hiến cho cộng đồng. Vâng, đó là những hình ảnh về Nguyễn Thúy Ngân, cô gái Việt chuyên săn học bổng của các tỷ phú Mỹ, một mình đi vòng quanh thế giới để thực hiện ước mơ. 25 tuổi, năng động, sáng tạo, dám ước mơ và hành động để thực hiện mơ ước. Hiện Thúy Ngân hiện đang đảm nhận vai trò chủ tịch của tổ chức Diviners, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về thiền định và nghệ thuật để kết nối giúp mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ kết nối với xã hội và kết nối với chính mình. Và hãy cùng sống mới trò chuyện với cô gái trẻ này về hành trình truyền cảm hứng cho giới trẻ của cô. Xin chào Thúy Ngân, à, nhiều năm rong ruổi ở các nước khác nhau thực hiện những cái chuyến hành trình của mình khi mà trở về Việt Nam thì cảm giác của Ngân như thế nào? Cứ mỗi lần em trở về Việt Nam là em cảm thấy rất rất đặc biệt không đâu bằng nhà nên em cảm thấy rất là vui trong những năm du học ấy thì à, Ngân đã săn được tất cả bao nhiêu học bổng trong số đó thì đâu là cái học bổng mà Ngân cảm thấy là khó khăn nhất để giành được và ấn tượng nhất trong số những học bổng đó thì em em ấn tượng nhất là với cái học bổng gần đây nhất em đạt được đó là học bổng à, Watson Fellowship cái học bổng này đặc biệt ở một chỗ là à, mỗi năm thì tỷ phú Watson chỉ chọn à, 50 sinh viên sắp ra trường xuất sắc nhất trên toàn nước Mỹ vậy thì tỷ lệ cạnh tranh nó rất là cao mỗi sinh viên sẽ được nhận 30.000 đô để thực hiện một cuộc hành trình vòng quanh thế giới theo đuổi cái đam mê của mình à, và ngoài ra thì học bổng cũng có ba cái điều kiện thứ nhất là à, cái người được nhận phải đi một mình thứ hai cái cuộc hành trình đó phải kéo dài trong vòng một năm và thứ ba đây là một cái cuộc hành trình có ý nghĩa mình theo đuổi cái đam mê cái cái sứ mệnh của mình khi em nhìn vừa nhìn thấy một học bổng đó là em biết là em chắc chắn em phải nộp rồi em đã thấy một cái tiếng gọi nó rất là mãnh liệt <laughs> ở bên trong bởi vì khi mà từ bé um, thì em em đã luôn muốn nhìn thấy thế giới và em cũng muốn thế giới biết đến em thu hoạch lớn nhất của ngân trong cuộc hành trình đó là gì qua những cái cuộc hành trình qua những cái chuyến phiêu lưu như vậy em cảm thấy là mình đã vượt qua được những cái nỗi sợ những cái niềm tin giới hạn trong em rất là nhiều nỗi sợ khi mình phải đi một mình cũng là một thân con gái cũng lần đầu mà mà bắt đầu một cái chuyến đi nó lớn như vậy à, và cũng một mình mình là thuyền trưởng trên con tàu của mình vòng quanh thế giới và em nhận ra rằng à, những cái sự phiêu lưu này nó mang lại sự sống và đừng bao giờ để những cái nỗi sợ khiến cho mình bỏ lỡ bất kỳ chuyến phiêu lưu nào và khi mà những cái chuyến phiêu lưu thực sự như thế này sẽ giúp mình nhận ra được hiểu được mình là ai nỗi sợ lớn nhất mà bạn từng phải vượt qua trong cái chuyến đi đó là gì cuộc hành trình này em đi một mình và em còn đặt cho mình một cái thử thách nữa mình muốn thật sự trải nghiệm nhúng mình hoàn toàn vào cái cuộc sống của người dân bản địa của vùng đất đó đất nước bangladesh ấn tượng với em bởi vì khi em vừa mới đặt chân đến em muốn đi về luôn rồi <laughs> <laughs> bởi vì lần đầu tiên mà em ở trong một cái môi trường mà nó cảm giác nó náo loạn nó hỗn loạn không có một cái gì là có trật tự cả khi mà mình vừa đi ra đường là choáng ngợp bởi đèn xe còi người hò hét nó cảm giác như một cái chợ vỡ mà ở ngay chính thủ đô Dhaka là cái nơi mà mà, mình nghĩ là sẽ là văn minh là hiện đại nhất của cái đất nước đó rồi nhưng mà cái đất nước này bất ngờ khi mà em vẫn quyết định ở lại thì em lại rất là ngạc nhiên trước cái sự hiếu khách của người dân ở đây cái tình cảm cái sự đôn hậu rất là tự nhiên của người dân ở đó khiến cho em cảm nhận rằng là đôi khi cái sự cái sự chủ phú nó đến từ những cái điều nhỏ nhất như vậy chứ không đến từ giá trị vật chất. Tôi nghĩ rằng là có nhiều bạn trẻ sẽ có chung một cái nỗi sợ rằng là luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rằng mình là ai. Họ dường như là không kết nối được với chính bản thân mình và cái điều đó ngăn cản họ trong chuyện là tiếp cận với cái thế giới xung quanh. Ừ, thế thì có một cái bí quyết nào không để để để để vượt qua được những cái nỗi sợ vô hình đó rất là nhiều bạn trẻ thường hay mất cân bằng mất kết nối với chính mình mất phương hướng không biết rằng là mình nên đi đâu làm gì trong những cái bước tiếp theo em cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế ví dụ như là khi mà em quyết định từ bỏ uh, cái offer là mình có thể làm ở một công ty ở mỹ có thể nhận thẻ xanh để sinh sống ở mỹ để bắt đầu cái cuộc hành trình vòng quanh thế giới thì cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy như mình mình rơi vào những cái hố cái điều em làm là em dừng lại <laughs> và em dành thời gian càng dành nhiều thời gian thật sự kết nối với bên trong em xem là mình cái tiếng gọi bên trong mình nó đang thôi thúc mình cái điều gì và mình có thể làm rất là nhiều cách để mình có thể kết nối với bản thân bên trong ví dụ như là em thực hành thiền em cũng dùng các hoạt động nghệ thuật để mình giải phóng cái năng lượng tắc nghẽn trong mình hoặc là thể hiện được cái sự sáng tạo của mình có một cái thông điệp mà bạn luôn nhắc đi nhắc lại đó là các bạn trẻ thì hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn nhưng rõ ràng là cái sự uh, dám bước ra khỏi vùng an toàn này cái sự can đảm này nó khác với sự liều mạng ý của tôi muốn nói rằng là chúng ta phải có cái nền tảng nào đó để hai cái khái niệm này nó trở nên rõ ràng với nhau thế thì cái nền tảng đó cái chiếc chìa khóa để bước ra khỏi vùng an toàn đó mà không phải là liều mạng là gì <laughs> câu hỏi của chị trang rất là hay em cũng đồng ý rằng là bước ra khỏi vùng an toàn khác với cả liều mạng nó cũng giống như là mình là thuyền trưởng của một con tàu của riêng mình lênh đênh giữa biển khơi vậy thì mình cần cái gì mình cần la bạt kim chỉ nam cho mình để mình biết biết được những cái giá trị của mình là gì và cái đích mà mình muốn hướng tới nó là ở đâu Vậy thì em cũng có lời khuyên cho các bạn trẻ là mình hãy dành nhiều thời gian hơn kết nối với chính mình và mình viết ra những cái điều gì nó quan trọng nhất với mình. Đối với em sự quan trọng nhất đó là sự chuyển hóa để cho bản thân mình trở thành phiên bản trưởng thành hơn, phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày. Vậy thì bất kỳ việc gì em làm em cũng đều quy chiếu để cái kim chỉ nam này, được cái cơ hội này có giúp mình tiến gần hơn với con người thật, với khao khát thật, với sứ mệnh của mình đến với thế giới không? à, ngoài ra thì ngoại ngữ mở ra rất là nhiều cánh cửa đến với những cái cơ hội ở trên thế giới và bây giờ thì không chỉ tiếng Anh chúng ta có thể học thêm tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và bất kỳ ngôn ngữ nào khi mà mình học mình có thể giao tiếp với họ dù ở mức cơ bản nhất thôi nhưng mà mình cũng có thể chạm được đến trái tim của người bản bản xứ và giúp mình mở ra được rất nhiều cơ hội một trái tim mở một à, một tâm thế mở sẽ giúp bạn đi đi được tới rất là nhiều vùng đất mới Cảm ơn Thúy Ngân về cuộc trò chuyện này cho dù nó rất là ngắn ngủi thôi và đặc biệt là cảm ơn những nguồn cảm hứng mà bạn đã truyền cho tôi cũng như tất cả những khán giả trẻ đang theo dõi sống mới. Để có thể phiêu lưu thế giới như là cô gái Thúy Ngân vừa rồi thì quả thực là khó với ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thế nhưng mà những thành phố, những địa danh trong nước thì chúng ta hoàn toàn có thể tới được. Và đảo Ngọc Phú Quốc chỉ